Oh. anh như người say quên lối về nhà Thật lòng yêu sớm vậy sao Ai thèm tin, ai thèm nghe anh nói Thật là chẳng biết làm sao Khi ta quen đã bao ngày rồi Mà ngại chi hỡi người ơi sao không xem lăng thầm nhìn năm hoa lá xuân xao nở như đón chào nhờ anh tiên đoán năm nay duyên nợ thế nào phần nghèo chẳng dám ước cao chỉ cần tình nghĩa với nhau nếu ai tâm đầu ngõ lời làm nên dại ngẫu mười hai con giáp em đây cầm tình quý mùi cầm tay anh đoán năm nay duyên lành đến rồi gặp chồng hiền đức dễ thương tuổi này vương số lắm con muốn cho vuông tròn nhờ anh môi giới môi mái đưa đường ơi tình duyên đưa tới em ơi duyên định sẵn rồi giàu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khái thế thôi thế gian ai cười đầu năm đám cưới cuối năm thêm người giàu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khái thế thôi thế gian ai cười đầu năm đám cưới cuối năm thêm người giàu thì ngày cưới sẽ vui nghèo thì đại khái thế thôi thế gian ai cười đầu năm đám cưới cuối năm thêm sông xóm gặp nhanh ta gánh về chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lơi đêm quê rộn ràng bao tiếng chảy buông lời hàng dừa cao im mơ dối bóng sông mong ngày mai xây sưa những ước mong gái miệng không thể say thắm tình duyên quê gái miền sông hương hẹn trai miền kiêu long hai ta ước thề say thắm tình duyên 爱。 nơi xóm trên làng bên ai cũng biết nói danh nghiệp giường anh ba khía duyên đành giấc yêu thương không còn cũng đành tìm quên anh sang sông bỏ bên anh quên mất em rồi sông những buổi chiều đông mình đứng đợi trông nay anh về bên ấy xin em nhớ cho rằng duyên ông trời chia lối anh cũng đành chấp nhận mà thôi mơ ơi xin 人生。 sang sông bỏ bên anh quên mất em rồi quên con đò sang sông những mùa 承受。